tu Ku rong xia Cà lì o tu cô su Nu no nư do nu ư to to Nu no Tao có lon ro cú nhau lo wa zi ga la ku sa go go lu ku wa go tu ka ta i shi nen chỉ cho mua nun chia chia lo 重たいし nu no cứ tao lo wa dễ gà lỡ cô xa có khó lúc cô có tu ca ta y chỉ nên chỉ so mua nu chia chia lo cho cô nhau xa ư 呀。